Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá ca soi kèo à, Ngày hôm qua mình cũng đã đẩy cho anh em hai trận đấu à, Một trận đấu là thuộc uh, Nation League cũng như là một trận đấu là thuộc vòng loại uh, à, C1 nữ châu Âu anh em Trận đấu giữa Scotland và Ukraine và trận đấu giữa nữ Real Madrid và nữ uh, Rosenborg Đấy. À, Cả hai trận đấu này thì ngày hôm qua anh em ở trên kênh cũng như là anh em ở trong nhóm thì chúng ta cũng đã hút full những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em đúng không à, chưa kể là buổi chiều chúng ta còn chiến thắng được với cái mã kèo ở Việt Nam trận Việt Nam với Singapore nữa à, ngày hôm qua thì anh em có đây ở trong nhóm là không anh em lại bảo mình nói điều đấy ngày hôm qua trận đấu đầu tiên vào buổi chiều lúc 7 giờ à, buổi tối lúc 7 giờ đấy là anh em chúng ta đi uh, cái tài Việt Nam 2.5 đó, thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái tài 2.5 khi mà tổng tỷ số là 4-0 dành cho đội tuyển Việt Nam anh em. Tiếp đến là buổi tối, buổi tối sẽ là trận đấu đầu tiên đấy là trận đấu giữa nữ Real Madrid và nữ ờ, Rosenborg. Thì trận đấu này mình đã đẩy cho anh em hai mã kèo, đấy là Real hiệp 1 cũng như là Real cả trận. Đấy, tổng tỷ số là 3-0 dành cho Real và hiệp 1 thì đã có hai bàn thắng thì anh em chúng ta cũng đã húp full hai cái mã kèo rồi. <clears throat> và đến à, trận đấu giữa Scotland và à, trận đấu giữa Scotland và Ukraine anh em Đấy, trận đấu giữa Scotland và Ukraine thì anh em chúng ta đi tải 2.5 cũng như là đi cái xỉu góc 9 anh em chúng ta cũng đã bú full hai mã kèo tổng kết ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã húp full 5 mã kèo trong uh, à, 3 trận đấu mà anh em mình đã lên cho mọi người chơi trong nhóm anh em nhé thì anh em nào mà thật sự muốn uh, kiếm tiền từ bóng đá cũng như là anh em muốn ờ, đầu tư lâu dài ở trong cái ờ, bộ môn ờ, bóng đá này thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình qua Zalo cũng như là Telegram thì mình sẽ chỉ cho anh em những cái cách chơi bóng cũng như là cho anh em vào nhóm để anh em nhận được những cái tip kèo vàng của anh em mình ở trong nhóm nhé. Và đặc biệt là ở trong nhóm thì anh em khi mà tham gia nhóm thì anh em cũng không có mất mất một đồng phí nào anh em ạ. Đấy, được nhận kèo miễn phí và được uh, các bet thủ ở trong uh, nhóm của mình chỉ cho anh em cái cách để anh em chơi bóng à, mình là một người làm YouTube cũng như là một người nhận quảng cáo ờ, vì vậy nên là à, mình cũng cần những à, mình cũng không cần phải à, thu phí của anh em mình chỉ cần anh em ủng hộ cho mình cái kênh YouTube cũng như là anh em ủng hộ cho mình về cái phần quảng cáo thôi đấy à, ngày hôm nay sẽ diễn ra tiếp tục với những trận đấu ở Nation League anh em à, trận đấu mình sẽ ờ, nhận định cũng như là cho anh em những cái kèo tham khảo <clears throat> cho anh em những cái kèo tham khảo đấy là trận đấu giữa Pháp và Áo anh em nhé à, ờ, thực tế hiện tại thì Pháp đang là đội bóng xếp cuối bảng sau ờ, bốn vòng đấu anh em bốn vòng đấu lượt đi đấy. thì à, hiện tại thì trong cái bảng của Pháp thì có hiện diện của Đan Mạch Croatia và Áo thì Đan Mạch đang xếp đầu bảng với 9 điểm à, Áo thì đang xếp thứ ba với 4 điểm hơn Pháp 2 điểm và trận đấu này sẽ là trận đấu mà những cái trận đấu lượt về để Pháp có thể vươn lên những vị trí thứ hai cũng như Nhật Bản sau cái lượt uh, về này. Uh, tuy nhiên thì uh, trận đấu này Pháp được đá trên sân nhà uh, nhưng uh, hiện tại lực lượng của họ thì đang thiếu vắng khá là nhiều trụ cột anh em. Điển hình như là Karim Benzema này, uh, Paul Pogba, uh, N'Golo Kante uh, Lucas Hernandez cũng như là theo Hernandez và cả thủ môn đội trưởng của họ đấy là Hugo Lloris nữa. Tuy nhiên thì uh, với thực lực của Pháp cũng như là những cái tài năng của Pháp uh, trong năm năm vừa qua được sinh sản ra thì cái việc mà họ cũng có một cái đội hình trẻ gần như là mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại cũng là điều đương nhiên thôi anh em. Điểm qua một chút về đội hình uh, dự kiến ra sân của Pháp trong cái trận đấu này anh em nhé. Ờ, Pháp sẽ đón tiếp Áo với sơ đồ chiến thuật đấy là 4-3-3. Bộ ba tấn công của Pháp sẽ là Mbappe, Giroud và Dembele. À, ờ, bộ ba hàng tiền vệ sẽ là Camavinga này, uh, ờ, Tramendi và Gundozi. À, bộ tứ hậu vệ của họ sẽ là Mendy, Varane, uh, Kunde và Pavard. À, thủ môn của họ là Mainan Nhìn về đội hình thì anh em cũng đã thấy rồi, đây đều là những cầu thủ uh, nổi tiếng cũng như là đang thi đấu ở các câu lạc bộ mạnh nhất uh, thế giới thời điểm hiện tại anh em. Còn về phía của Áo, uh, họ sẽ đi làm khách uh, trên sân của gà trống với sơ đồ chiến thuật đấy là 442. Một đội hình dàn trải đều uh, tất cả các tuyến. uh, <clears throat> bộ đôi tấn công của họ sẽ là Maltrovic uh, và Gerotic. Còn uh, bộ tứ hậu vệ của họ sẽ là Spitzer, Sanger, uh, Sawa và Pamgather. Bộ tứ hậu vệ sẽ là Laine, Traune và Linhart cũng như là David Alaba, đội trưởng uh, của đội tuyển Áo. Uh, thủ môn của họ trong trận đấu này sẽ là Lindner. Uh, đội tuyển Áo cũng uh, gặp phải uh, thiếu vắng của về mặt nhân sự khi mà họ cũng có những cầu thủ chấn thương vì uh, à, thực sự mà nói thì giải đấu này đang diễn ra song song với các giải đấu cấp câu lạc bộ anh em nên là việc mà các cầu thủ ờ, phải thi đấu cũng như là dính chấn thương là cái điều dễ hiểu tuy nhiên thì à, anh em cũng ta cũng có thể nhìn rõ ràng là cái danh sách những cầu thủ chấn thương của pháp dài gấp đôi so với của áo rất nhiều đấy và những cầu thủ chấn thương của họ cũng là những cầu thủ ờ, rất quan trọng cũng như là những cầu thủ mà chắc là anh em đọc cái tên thôi nhìn vào thì anh em cũng đã biết rồi đúng không tuy nhiên thì với việc mà Pháp đang đứng bét bảng cũng như là họ cũng đang cần một cái bước đà để chuẩn bị cho World Cup ờ, vào tháng 11 cách đây ờ, sau 2 tháng nữa anh em nên với cái việc mà những cầu thủ như là Camavinga cũng như là Tchouaméni sẽ phải thể hiện hết sức mình để có một cái suất đá chính cũng như là được đi dự World Cup 2023 à, 2022 à, vào à, tháng 11 năm nay anh em. Xét về à, cái phong độ thì thật sự rằng phải nói Pháp đang có một cái phong độ rất tệ trong thời gian vừa qua khi họ chưa chiến thắng được một trận đấu nào ở giải đấu Nations League cả. Những cái giải gọi là giao hữu hay là những cái cúc mà giao hữu như thế này thì anh em chúng ta cũng không cần phải so xét nhiều khi mà Pháp đã gặp những cái đối thủ rất là yếu anh em <clears throat> như là Phần Lan rồi là Kazakhstan những ờ, ờ, đối thủ phải gọi là được đánh giá là kém hơn về mọi mặt so với Pháp đó à, xét một chút về kèo đi chuyển qua về kèo nhá hiện tại thì kèo handicap Ờ, Pháp đang chấp Áo với cái mã kèo đấy là 1.25 cũng như là trên dưới tổng bàn thắng cả trận đang là 2.75 anh em tài xỉu 2.75 à, ờ, góc là 8.5 góc cả trận là 8.5 anh em nhé à, ờ, với việc có cái kèo handicap 2.25 này và đội hình à, rất là trẻ của Pháp cũng như là À, thật sự mà nói thì uh, những cái cầu thủ trẻ của Pháp trong thời gian vừa qua họ cũng có trình độ khá là tốt vì vậy mà họ cũng được các câu lạc bộ lớn mua về để có thể sử dụng cũng như là phục vụ cho những cái mục tiêu của các đội bóng lớn anh em. À, với kèo Hanley Cup 1.25 này thì mình vẫn tin tưởng vào một chiến thắng của Pháp và mình nghĩ rằng cách biệt sẽ là trên hai bàn anh em nhé. Mình sẽ đẩy cho anh em cái kèo để anh em tham khảo. Đây là chúng ta sẽ đi Pháp, Pháp cả trận chấp 1.25 FT anh em à, Đây sẽ là cái mã cào à, mã kèo duy nhất mình đẩy cho anh em Còn à, về cái mã kèo trên dưới cả tận 2.75 cũng như là à, hiện tại cái góc đang là 8.5 Thì vẫn chưa đủ thuyết phục để thật sự mà mình có thể nói là chơi ngay từ đầu Vậy nên là mình sẽ để cho anh em tham khảo trước cái kèo trước trận đấu đây là đi đội chủ nhà chấp 1.25 à, Và mình cũng nói rồi Tất cả những cái kèo ở trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo còn anh em nào muốn cái kèo ăn chặt cũng như là muốn được tham gia cái nhóm của mình thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình và tất nhiên là anh em cũng phải đặt được những cái điều kiện mà mình đưa ra để anh em vào nhóm anh em nhé vì trong nhóm thì mình sẽ đẩy những anh em bet thủ sẽ đẩy cho anh em những cái kèo miễn phí đấy anh em cũng không mất cái gì khi vào trong nhóm cả nên là anh em cũng phải đạt được những một số những cái điều kiện để anh em chúng ta có thể tham gia nhóm cũng như là kiếm lợi nhuận hàng ngày uh, trong nhóm cùng với tất cả anh em